và phía sau thì có làm cài nút để điều chỉnh cho bé có thể chui đầu vào trong phần cổ ha ở dưới phần chân váy thì mình có móc thêm một đường viền màu và có trang trí họa tiết bèo cho cái phần viền nè thì do clip hơi dài nên mình sẽ chia làm hai phần phần đầu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết này và phần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm để cho cái phần chân váy của mình nó được rộng và xòe hơn ha đây mẫu áo đầm như thế này thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông kim móc ở đây mình dùng kim móc 4.0 mm hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len nè đây đầu kim của mình sẽ to gấp đôi sợi len cho cái phần thân váy của mình nó được mềm mại hơn ngoài ra còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài ở cái phần cổ áo bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân váy trước đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một cái phần cổ áo vuông như thế này ha thì ở cái mẫu này mình cũng có hướng dẫn cách móc cái phần cổ áo này ở clip móc mẫu váy hoa hướng dương nè có họa tiết hình giọt nước mình có để lên ở phần mô tả các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha đối với mẫu váy này mình móc cho bé size lớn hơn nên các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc ở cái phần cổ áo này nè thay vì ở mẫu đầm hoa hướng dương mình móc 59 mũi thì ở cái mẫu váy này size lớn hơn các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc ở ba cạnh nè cạnh này các bạn sẽ tăng cho mình một mũi cạnh này tăng một mũi nữa là hai và cạnh này một mũi nữa là ba ha còn hai cái cạnh phía sau này nè các bạn có thể ngừng lại ở số mũi móc đó cũng được hoặc là ta có thể tăng một mũi miễn làm sao cho tổng số mũi móc ở hai cái hàng này nè khi ta chập lại nó sẽ nhiều hơn so với cái hàng mặt trước 1 đến 2 mũi để mình có thể tạo khoảng trống cài nút và lưu ý khi móc ba hàng đầu tiên thì sau đó mình sẽ chập lại ha để mình có thể tạo được cái khoảng trống này sau đó móc liền lại ở cái phần cổ áo size lớn hơn thì mình bắt đầu móc 7 hàng móc lúc này độ rộng từ hai cái bên này nó đã có cái độ rộng ngang bằng với phần ngực của bé rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần chân váy ở phía dưới từ cái điểm kết thúc này tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc cho mình vào các cái chân móc này nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha làm tương tự cho mình cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp ở đây thì cũng tương tự như mẫu váy mà mình hướng dẫn rồi á các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này hai mũi kép đơn một hai khi đã được hai mũi kép đơn rồi ta tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích để mình tạo khoảng trống ở chính giữa của phần nách nè 1 2 và 3 khi được 3 mũi móc xích rồi di chuyển kim đến cái khoảng trống tiếp theo ở cái góc vuông tiếp theo này nè và cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn ha một và hai như vậy là mình vừa tạo ra được cái ống tay đầu tiên để luồn phần cánh tay vào ha và cái khoảng trống 3 mũi móc xích này các bạn cũng có thể tăng thêm cho mình cái số mũi móc này ha cho cái phần nách của mình được rộng hơn ở cái phần kế bên này cũng tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đối với những hàng phía trên mình bỏ qua mũi móc đầu tiên nhưng mà hàng móc này mình sẽ không bỏ qua ha móc luôn cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho mình cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp sau đó cũng móc vào cái góc vuông này hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống nè Tiếp tục lên 3 mũi móc xích và di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái góc vuông kế tiếp là góc vuông cuối cùng á là cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn ha sau khi đã móc đến cuối vòng tạo khoảng trống để luồn cánh tay thứ hai vào đây ta sẽ có cái khoảng trống 3 mũi móc xích ở đây ha thì móc đến cuối vòng tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này nè ta sẽ móc vào cái chân móc này một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích thì đây sẽ là cái độ rộng của phần ngực của bé nè đây ta sẽ hoàn tất được một phần thân trên như thế này ha hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng móc mũi kép đơn đều ở mỗi chân móc để cho mình có thể sử dụng cái khoảng trống này để mình luồn dây vào điều chỉnh nè tức là ta sẽ móc một hàng móc mũi kép đơn và ta sẽ không thêm mũi ở đây ha không thêm mũi và cũng không bớt mũi mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời cũng móc vào đây một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình ở ba mũi móc xích mà mình gây nên ở cái phần nách này nè mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha ta sẽ móc đều các cái chân móc này và làm tương tự cho các chân móc còn lại và cũng tương tự như cái phần cánh tay mà mình tạo bên kia ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc đến cuối vòng mình sẽ tạo ra được một hàng móc mũi kép đơn như thế này tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích thì cái hàng móc này nè cái hàng móc mũi kép đơn dưới cái phần cánh tay này sẽ là cái hàng móc mà ta có thể luồn cái phần dây vào điều chỉnh để vừa với cái phần ngực của bé bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần chân váy ở phía dưới mũi móc đầu tiên ta sẽ móc vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời á móc vào đây cho mình một mũi móc đơn từ đây móc lên 4 mũi móc xích 1 2, 3 và 4. Sau đó ở cái hàng móc phía dưới này nè, các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba chân móc và ta sẽ móc vào chân móc thứ tư ha. Đây, bỏ qua chân móc thứ nhất nè, thứ hai nè và thứ ba nè, đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa tạo ra được khoảng trống đầu tiên để mình móc họa tiết cánh quạt phía dưới. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích và tương tự cũng bỏ qua ba cái chân móc kế bên và móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống thứ hai nè tương tự móc lên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 bỏ qua ba chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn móc lên 4 mũi móc xích và làm tương tự bỏ qua ba chân kế bên móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn ta tạo ra được bốn khoảng trống như thế này thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng cũng móc lên cho mình bốn mũi móc xích 1 2 3 và 4 sau đó bỏ qua ba chân kế bên móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi đã tạo ra được các cái khoảng trống cho đến cuối hàng móc nè thì có một số trường hợp ở cuối hàng móc ta sẽ không có đủ số mũi móc để tạo cái khoảng trống này ở đây mình thừa ra 5 mũi móc nè thì 5 mũi móc này các bạn sẽ chia cho mình làm hai điểm tức là ta sẽ móc lên 4 mũi móc xích tương tự ha 1 2 3 và 4 nè thì cái khoảng trống 5 mũi này các bạn sẽ chia cho mình ra làm hai phần mỗi khoảng trống sẽ cách nhau là hai chân móc bỏ qua cho mình hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn sau đó tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích và đâm kim vào cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà mình gây nên ở cái phần khoảng trống này nè đâm kim vào đây móc một mũi dời lưu ý cho mình ở cái phần tạo khoảng trống này ha các bạn sẽ tạo cho mình số khoảng trống là số chẵn nha để mình có đủ cái khoảng trống để mình tạo cái cánh quạt á thì ta sẽ móc cái khoảng trống này làm sao cho nó đủ cái số chẵn nếu mà là số lẻ thì các bạn sẽ thêm cho mình làm sao để mình ra được số chẵn ha để cho cái phần họa tiết của mình nó được đầy đủ hơn để móc tiếp hàng móc thứ hai tạo họa tiết cho cánh quạt của mình thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào chính giữa của khoảng trống đầu tiên mà ta gặp ở đây nè thì cái cách di chuyển mũi móc của mình vào khoảng trống như sau các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này sau đó móc mũi dời nè tiếp tục đâm kim vào khoảng trống và móc mũi dơi thứ hai như vậy là mũi móc của mình đã nằm ở chính giữa của khoảng trống rồi ha từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào khoảng trống mà ta vừa móc một mũi móc đơn khi được mũi móc đơn đầu tiên cho cái hàng móc thứ hai các bạn sẽ di chuyển kim đến khoảng trống kế bên này móc vào đây 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 sau khi đã được 8 mũi kép đơn liên tiếp tạo họa tiết cánh quạt đầu tiên tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái chân móc kế bên là cái khoảng trống kế bên mà ta gặp này nè và móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là mình tạo ra được họa tiết cánh quạt đầu tiên từ đây tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên này và cái khoảng trống này ta cũng móc vào đó một họa tiết cánh quạt tương tự gồm 8 mũi kép đơn cho cái họa tiết này ha móc vào cái khoảng trống này 8 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 khi được họa tiết cánh quạt như thế này tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên một mũi đơn móc vào khoảng trống này một mũi đơn thì ta sẽ tạo ra được họa tiết cánh quạt thứ hai nè sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp mà mình gặp cũng móc vào một họa tiết cánh quạt tương tự đây các cái khoảng trống mà mình tạo ở hàng móc đầu tiên á, là số chẵn thì lúc này các cái họa tiết cánh quạt của mình ở phía trên sẽ có đủ cái khoảng trống để mình tạo họa tiết cánh quạt ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng khi khoảng trống này được một mũi móc đơn thì khoảng trống kế tiếp sẽ móc một họa tiết cánh quạt gồm 8 mũi kép đơn 1 2 ba bốn năm sáu bảy và 8 khoảng trống được 8 mũi rồi thì tiếp tục khoảng trống kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã tạo ra được họa tiết cánh quạt cho đến cuối hàng móc thì cái hàng móc của mình là số chẵn nè khoảng trống số chẵn nên là cái điểm cuối cùng của mình sẽ có thể kết thúc ở cái chân móc mũi đơn đầu tiên mà mình móc cho cái phần cánh quạt này nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc mũi đơn này một mũi dời ha móc vào đây một mũi dời từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 thì mình vừa hoàn tất được hàng móc thứ hai để tạo họa tiết cánh quạt Tiếp tục ở hàng móc thứ ba mình sẽ tiến hành tăng mũi cho họa tiết cánh quạt của mình được xòe hơn. Khi đã được 3 mũi móc xích rồi, di chuyển kim đến các chân móc của họa tiết cánh quạt đầu tiên nè. 8 chân móc này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Và các cái mũi kép đơn của mình sẽ cách nhau là một mũi móc xích. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc thứ hai á. Đây, cái chân móc kế bên này cũng móc vào đó một mũi kép đơn. sau đó lên một mũi móc xích chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi kép đơn vào đây như vậy là các cái mũi kép đơn của mình nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích nè tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha và khoảng cách giữa các mũi kép đơn sẽ cách nhau là một mũi móc xích chân kế bên một mũi kép đơn nè tiếp tục lên một xích chân kế tiếp là một mũi kép đơn và làm tương tự lên một xích chân kế bên một mũi kép đơn tiếp tục lên một xích chân kế tiếp tương tự một mũi kép đơn lên một xích và chân thứ 8 của họa tiết cánh quạt cũng móc một mũi kép đơn như vậy là họa tiết cánh quạt đầu tiên của mình sẽ có cái độ xòe ra ha lên một mũi móc xích ở chân móc mũi đơn để mình tạo khoảng cách cho hai họa tiết cánh quạt của mình á các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi đơn này và móc vào chân móc mũi đơn này một mũi kép đơn móc vào đây một mũi kép đơn sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích và làm tương tự cho cái cánh quạt tiếp theo mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các mũi kép đơn của mình cũng cách nhau là một mũi móc xích để cho cái họa tiết cánh quạt của mình được xòe hơn thì ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc và khi được một mũi kép đơn thì lên một mũi móc xích tiếp tục chân kế tiếp một mũi kép đơn lên một xích chân kế bên tương tự một mũi kép đơn lên một xích và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo họa tiết cánh quạt cho cái phần chân váy của mình nè đây thì hàng móc thứ ba của mình hoàn tất và cái họa tiết cánh quạt cũng hoàn tất ha tiếp tục lên một mũi móc xích ở đầu hàng móc này mình có móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình hai mũi đâm kim vào chân móc thứ hai và móc vào chân thứ hai này một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích như vậy là ở đây mình cũng tạo ra được một khoảng trống nè tiếp tục móc vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời một mũi móc đơn thì hàng móc thứ ba sẽ kết thúc được họa tiết cánh quạt cho cái hàng móc đầu tiên của phần chân váy từ cái chân móc mũi đơn này tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích 2 3 4 và 5 khi đã móc được 5 mũi móc xích thì tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua cho mình ba cái khoảng trống ha ta sẽ bỏ qua hai khoảng trống từ cái khoảng trống của mũi móc đơn này nè đây là mũi móc đơn mà mình gây nên thì khoảng trống thứ nhất khoảng trống thứ hai ta bỏ qua và đâm kim vào khoảng trống thứ ba móc vào đây một mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống đầu tiên nè tiếp tục lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 ở cái khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết cánh quạt ta sẽ bỏ qua ba khoảng trống đây bỏ qua ba khoảng trống và đâm kim vào khoảng trống thứ tư móc vào đó một mũi móc đơn đây cái khoảng trống thứ hai của mình sẽ cách nhau là 3 mũi ba khoảng trống ở phía dưới tiếp tục lên 5 mũi móc xích sau đó bỏ qua hai cái khoảng trống kế bên đây hai cái khoảng trống kế bên này ta sẽ tiến hành bỏ qua sau đó móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn cái mũi kép đơn này là mình móc ở cái mũi móc đơn á ở cái chân móc của mũi móc đơn phía dưới nè nó sẽ thẳng hàng với chân móc của mũi móc đơn phía dưới này thì cái chân móc của mũi kép đơn này móc cho mình một mũi móc đơn vào đây thì họa tiết cánh quạt đầu tiên của mình sẽ tạo ra được ba khoảng trống to ở phía trên ha đây đây là họa tiết cánh quạt to của mình phía dưới nè sẽ tạo ra được ba khoảng trống ở hàng phía trên hai khoảng trống ở hai bên này sẽ có cái độ rộng là hai khoảng trống ở phía dưới nè và cái khoảng trống nằm chính giữa nó sẽ có độ rộng là ba khoảng trống ha thì tiếp tục cái cánh quạt tiếp theo sẽ móc lên 5 mũi móc xích tương tự như cái khoảng trống thứ nhất mà mình tạo á cũng bỏ qua hai khoảng trống sau đó đâm kim vào cái khoảng trống thứ ba và móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục lên 5 mũi móc xích 1 2 3, 4 và 5. Khoảng trống nằm chính giữa của mỗi họa tiết cánh quạt sẽ cách nhau là ba khoảng trống ở phía dưới nè. Đây, thì ta sẽ bỏ qua ba khoảng trống và đâm kim vào khoảng trống thứ tư móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 5 mũi móc xích. Khoảng trống cuối cùng của họa tiết cánh quạt này cũng tương tự bỏ qua hai khoảng trống này và đâm kim vào cái chân móc của cái mũi kép đơn cuối cùng ở đây nè cái mũi kép đơn này ta móc vào cái chân móc của mũi móc đơn của hàng phía dưới thì cái chân móc này móc vào đây một mũi móc đơn họa tiết cánh quạt thứ hai của mình cũng tạo ra được ba khoảng trống ở phía trên ha đây ba khoảng trống như thế này mỗi họa tiết cánh quạt ta sẽ gây nên được ba khoảng trống nè tương tự như cái họa tiết cánh quạt đầu tiên cũng gây nên được ba khoảng trống ở phía trên các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha thì lúc này cái phần chân váy của mình nó sẽ có cái độ rộng và xòe ra như thế này tiếp tục lên 5 mũi móc xích khoảng trống đầu tiên của cánh quạt ta sẽ bỏ qua hai chân móc kế bên hai khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn khoảng trống nằm chính giữa lên 5 mũi móc xích bỏ qua ba khoảng trống và móc vào khoảng trống thứ tư á đây là chính giữa nè ta sẽ bỏ qua ba khoảng trống và móc vào khoảng trống thứ tư một mũi móc đơn lên 5 mũi xích và khoảng trống cuối cùng của cái họa tiết cánh quạt này sẽ đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn nằm thẳng hàng với cái chân móc của mũi móc đơn phía dưới nè thì chân móc này sẽ móc vào đây một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi móc xích và làm tương tự cho mình cái cụm này ha móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi tạo ra được các cái khoảng trống cho đến cuối hàng rồi tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích ở cái khoảng trống cuối cùng nè sau đó sẽ đâm kim cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này móc vào đây một mũi dời như vậy là hàng móc thứ tư của mình vừa hoàn tất và hàng móc thứ tư này sẽ bắt đầu cho cái họa tiết cánh quạt của mình ha tương tự như cái hàng móc thứ nhất á các bạn sẽ di chuyển kim cho mình vào chính giữa của cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp ở đây nè đâm kim vào cái khoảng trống này và móc hai mũi dời ha mũi dời thứ nhất và mũi dời thứ hai sau đó lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn nữa hàng móc tiếp theo này sẽ tương tự giống như cái hàng móc thứ hai mà mình tạo cánh quạt ở phía trên nè thì cũng tương tự cái khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết cánh quạt này móc vào 8 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 khi được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, tiếp tục khoảng trống kế tiếp là cái khoảng trống cuối cùng của họa tiết cánh quạt ở phía trên á. Ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Đây móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Để tiếp tục họa tiết cánh quạt kế tiếp ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích. sau đó di chuyển kim đến khoảng trống đầu tiên của họa tiết cánh quạt thứ hai mà ta gặp ở đây nè đây ta sẽ có ba khoảng trống của họa tiết cánh quạt thứ hai này thì khoảng trống thứ nhất ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đó móc cho mình vào đây một mũi móc đơn khi được một mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi thì khoảng trống thứ hai sẽ móc vào đây 8 mũi kép đơn để tạo họa tiết cánh quạt thứ hai móc vào đây 8 mũi kép đơn thẳng hàng với lại cái họa tiết cánh quạt phía trên ha nằm chính giữa nè móc vào đây 8 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 khi được 8 mũi kép đơn tạo họa tiết cánh quạt tiếp theo thì di chuyển kim đến cái khoảng trống thứ ba khoảng trống cuối cùng của họa tiết ở phía trên và móc một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi móc xích di chuyển kim đến cái họa tiết cánh quạt tiếp theo nè thì cái họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ cách nhau bởi một khoảng trống có 5 mũi móc xích ở chính giữa ha đây là cái khoảng trống mà mình tạo cánh quạt nè thì khoảng trống của họa tiết cánh quạt thứ hai nó sẽ thẳng hàng và hai cái họa tiết cánh quạt của mình nó sẽ cách nhau là một khoảng trống 5 mũi móc xích ở đây nó khác với cái hàng móc thứ hai ở một chỗ là có cái khoảng trống 5 mũi móc xích ha tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống bên cạnh và móc một mũi móc đơn nè đây thì cái khoảng trống bên cạnh sẽ là khoảng trống đầu tiên của họa tiết cánh quạt tiếp theo mà ta gặp á các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này nè một họa tiết cánh quạt sau đó xen kẽ là 5 mũi móc xích tiếp tục là họa tiết cánh quạt và xen kẽ là 5 mũi móc xích thì khoảng trống kế tiếp sẽ là khoảng trống nằm chính giữa của họa tiết cánh quạt phía trên nè thẳng hàng với họa tiết cánh quạt phía trên móc vào đó 8 mũi kép đơn khi được 8 mũi kép đơn tạo họa tiết cánh quạt nằm thẳng hàng với họa tiết cánh quạt ở phía dưới nè thì cái khoảng trống thứ ba của cái họa tiết cánh quạt này cũng móc vào đó một mũi móc đơn sau đó lên 5 mũi móc xích thì lưu ý cho mình nè cái khoảng trống cuối cùng của họa tiết cánh quạt này với khoảng trống đầu tiên của họa tiết cánh quạt tiếp theo sẽ cách nhau là 5 mũi xích ha và các cái khoảng trống mình đều móc mũi móc đơn vào đây ta sẽ có cái khoảng cách như thế này ha sau đó tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống chính giữa nè thẳng hàng với cái họa tiết cánh quạt phía trên và cũng móc vào đây 8 mũi kép đơn tương tự giống như các cái họa tiết mà mình móc ở đây nè sau đó sẽ làm tương tự cho mình các cái khoảng trống còn lại cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng và cũng tạo họa tiết cánh quạt cuối cùng cho cái phần cánh quạt của mình nè thì tiếp tục di chuyển kim đến chân móc mũi đơn mũi đơn mà ta bắt đầu móc ở cái hàng móc này nè móc vào đây một mũi dời sau đó lên 3 mũi móc xích tám cái chân móc của cái họa tiết cánh quạt đầu tiên này mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các cái khoảng trống của mũi kép đơn của mình cũng cách nhau là một mũi móc xích ha lên một mũi móc xích nè tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn lên một xích chân thứ ba tương tự móc một mũi kép đơn lên một xích làm tương tự cho các chân móc còn lại ha thì hàng móc này sẽ tương tự giống như hàng móc thứ ba ở phía dưới mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các cái mũi kép đơn của mình sẽ cách nhau là một mũi móc xích ở mỗi họa tiết cánh quạt mũi thứ bảy nè lên một xích và mũi kép đơn thứ 8 cho chân thứ 8 như vậy là họa tiết cánh quạt đầu tiên của mình ở hàng thứ hai cũng hoàn tất tiếp tục lên một mũi móc xích và cái khoảng trống 5 mũi móc xích mà mình tạo ở đây nè cái khoảng trống giữa các cái họa tiết cánh quạt á các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn đây như vậy là họa tiết cánh quạt của mình đầu tiên ở hàng móc này sẽ hoàn tất như thế này ha từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào các cái chân móc của cái họa tiết cánh quạt tiếp theo nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự như cái họa tiết cánh quạt đầu tiên ở hàng móc này chân đầu tiên móc một mũi kép đơn nè tiếp tục lên một xích chân thứ hai cũng một mũi kép đơn lên một xích tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn lên một xích chân kế bên cũng một mũi kép đơn nè lên một xích tiếp tục chân thứ năm lên một xích chân móc thứ sáu lên một xích chân móc thứ bảy lên một xích và chân móc thứ 8 lên một xích khi hoàn tất được họa tiết cánh quạt thứ hai có cái độ rộng xòe ra như thế này rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống giữa hai cái họa tiết cánh quạt này khoảng trống này cũng móc vào một mũi móc đơn như vậy là ta hoàn tất được họa tiết cánh quạt thứ hai tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó cũng tương tự di chuyển kim đến 8 chân móc của 8 cái mũi kép đơn ở họa tiết cánh quạt này và tạo cho mình một họa tiết cánh quạt nè thì cái họa tiết cánh quạt ở hàng thứ hai này nó sẽ được phân biệt rõ hơn so với hàng thứ nhất ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các cái mũi kép đơn cũng cách nhau là một mũi móc xích kép đơn thứ ba cho chân thứ ba lên một xích kép đơn thứ tư cho chân thứ tư lên một xích tiếp tục kép đơn cho chân thứ năm lên một xích chân móc thứ sáu lên một xích chân thứ bảy lên một xích và chân thứ 8 khi được 8 mũi kép đơn vào 8 chân móc thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế tiếp này một mũi móc đơn thì lưu ý khoảng cách giữa mũi móc đơn và mũi kép đơn cũng cách nhau là mũi móc xích nha làm tương tự cho đến cuối hàng để tạo cái họa tiết cánh quạt rõ ràng như thế này nè sau khi đã móc đến cuối hàng tạo họa tiết cánh quạt rõ cho cái hàng móc cánh quạt thứ hai rồi tiếp tục lên một mũi móc xích sau đó các bạn sẽ di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái chân móc đầu tiên của cái phần ờ, cánh quạt này nè móc vào một mũi dời từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích thì ở đây các bạn lưu ý cho mình nè ba hàng móc ta sẽ tạo ra được một cái họa tiết cánh quạt như thế này đây thì mình vừa kết thúc hàng móc thứ ba cho họa tiết cánh quạt ở hàng thứ hai nè thì khi đã móc được hai mũi móc xích rồi ta sẽ dời kim móc dời cái mũi móc của mình đến cái chân móc mũi đơn ở phía sau á đây chân móc mũi đơn phía sau này móc vào đây cho mình một mũi dời ha ta sẽ dời ra phía sau và móc một mũi dời nè tiếp tục lên một mũi móc xích thì mình sẽ dừng clip ở đây ha ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thêm nhiều hàng móc cánh quạt ở phía dưới nữa thẳng hàng với các cái họa tiết cánh quạt mà mình vừa móc ở phía trên nè cũng như là tăng thêm 3 đến 4 cái hàng móc cánh quạt nữa cho cái phần chân váy của mình nó được xòe rộng và đẹp hơn